Lâu đài thần bí Tác giả David Nesbitt Sáng tác năm 1907 Chương 8 Thế là quá rõ rồi Hãng viên quản gia bất hạnh đó đã mở cánh cửa đá trước khi phép màu mất tác dụng Trong khi bọn xấu xí đó vẫn chưa trở lại thành những chiếc áo khoác, mũ và gậy Bọn chúng đã ào ra, dẫm lên người ông ta và đã khiến ông ta ra nông nổi này. Ông ta nằm bất tỉnh. Liệu có phải chiếc gậy đánh vuông hay khúc cung cầu đã làm cho ông ta bị một vết cắt đến sợ ở trên trán không? Seran tự hỏi. Các cô gái chạy ngay đến bên người bị nạn và Marbel đặt đầu ông ta vào lòng mình. Kathleen định làm thế nhưng Marbel đã nhanh hơn. Cả Jimmy và Seran thậm chí còn biết người bị bất tỉnh cần gì. Trước khi mà bèo cuốn cuồng nói, Nước, lấy nước đi. Thế đựng bằng cái gì? Jimmy vừa hỏi vừa ngân ngại nhìn vào bàn tay mình và sau đó cậu ta chạy xuôi xuống dốc cỏ mọc xanh rì đến một cái ao có đá cẩm thạch bao quanh, nơi có nhiều hoa súng đang nở. Lấy mũ của cậu hay cái gì đựng cũng được, Mặt bèo nói. Hai cậu bé vội đi Ngộ nhỡ bọn chúng đuổi theo mình Jimmy nói Cái gì đuổi theo mình cơ chứ Giọng Seran gắt lên chứ không phải hỏi Bọn xấu xí ấy Jimmy thì thào Ai sợ hả? Gerard hỏi Nhưng rồi cậu ta cũng nhìn trước nhìn sau Nhìn sang hai bên thật cẩn thận Và chọn lối không dẫn đến chỗ bụi cây nọ Cậu ta dùng chiếc mũ rơ múc nước và trở lại ngôi đền Flora, hai tay cầm chiếc mũ một cách cẩn thận. Khi thấy nước chảy tông tổng ra từ cái mũ, cậu ta liền lấy răng rút ngay chiếc khăn tay từ túi áo ra và thả nó xuống chiếc mũ. Nhờ có chiếc khăn tay đó, các cô gái có thể lao máu khỏi lông mày của viên quản gia. Chúng ta phải dùng muối ngửi thôi, Kathleen nói nước mắt như muốn trào ra. Em nghĩ ta nên dùng muối ngửi cho chú ấy. Có muối ngửi thì tốt quá, ba Beo thừa nhận. Thế cô của cậu có không? Có, nhưng mà... Đừng có nhát thế, Gerard nói. Hãy nhớ lại đêm qua đi, bọn chúng đã không làm hại cậu. Hẳn chú ấy đã xúc phạm đến bọn chúng hay làm điều gì tương tự như thế. Thôi nào, cậu chạy về nhà lấy đi, chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có gì đuổi theo cậu cả. Không còn sự lựa chọn nào khác, Mặt bèo đành phải để cái đầu của người bị thương đầy thú vị đó cho Khalin chăm sóc và chạy một bạch về lâu đài, mà mắt cứ đảo quanh dốc có bụi cây đổ nguyên. Bà đứa trẻ kia cúi xuống nhìn viên quản gia vẫn nằm bất tỉnh. Chú ấy vẫn chưa chết phải không? Jimmy lo lắng hỏi. Chú ấy chưa chết đâu. Kathleen nói cho anh mình yên tâm. Tim chú ấy vẫn đập đây này. Bà Bèo và em đã bắt mạch ở cổ tay chú ấy, chỗ mà các bác sĩ thường bắt mạch ấy. Gớm, sao mà chú ấy đẹp trai thế không biết? Ừ, không đến nổi. Gerard công nhận. Anh không hiểu em nói đẹp trai ý là gì? Jimmy nói, và bỗng nhiên một cái bóng xuất hiện trên nền đá cẩm thạch bên cạnh chúng, và tiếng nói thứ tư vang lên, không phải của mặt bèo. Cái dáng vội vã của cô bé tuy ở xa nhưng vẫn còn nhìn rõ mà. Đúng là một anh chàng đẹp trai. Tiếng nói đó vang lên. Bọn trẻ nhìn lên thấy bộ mặt tên già nhất trong đám xấu xí, với bộ mặt khá kính Cả Jimmy và Kathleen đều thét lên. Tôi xin lỗi các bạn, nhưng họ thét lên thật đấy. Thôi ngay đi. Gerard tức giận nói, tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn. Có thổi ngay đi không? Để anh đuổi lão đi. Cậu ta nói thêm. Tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này. Lão xấu xí đáng kính nói, giọng nghe là lạ, những phụ âm R, M và N nghe như giọng của người cố gắng nói khi bị ốm, chứ không phải là những nguyên âm đáng sợ như đêm hôm trước nữa. Kathleen và Jimmy cúi xuống nhìn viên quản gia vì trong bộ dạng bất tỉnh như thế, ông ta không thể tự bảo vệ cho mình được. Nhưng do có chiếc nhẫn nên Gerard lúc này không sợ gì và nhìn thẳng vào lão xấu xí, cất lời. Dù khuôn mặt đó rất giống với khuôn mặt mà cậu ta vẽ trên giấy, nhưng lại không phải, vì nó đâu phải là giấy nữa. Đó là một khuôn mặt thật. Cả hai bàn tay giờ đã là đôi bàn tay thật, không còn giống như trước nữa. Khi ông ta bước lại gần hơn để nhìn viên quản gia, thì bọn chúng thấy rõ ràng ông ta có chân và tay. Chúng đều là thật cả, còn có cả xương sống nữa. Ông ta là người thật, hơn cả những gì chúng nghĩ. Sự việc xảy ra như thế nào? Gerard cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi và cậu đã làm được. Thật vô cùng đáng tiếc. Tên xấu xí nói, những người kia hẳn đã bị lạc lối tối qua rồi. Họ không tìm thấy khách sạn. Thế ông có tìm thấy không? Gerard thừ người ra hỏi. Dĩ nhiên rồi, tên xấu xí nói. Đúng như cậu đã nói, lúc tôi đi tôi không muốn đi lên trước dẫn đường vì tôi muốn thăm lại cánh rừng này vào ban ngày. Mà những người làm ở khách sạn dường như không biết cách chỉ đường cho tôi đến đó. Tôi đã thấy những người kia tại cánh cửa này, trông họ rất giận dữ. Họ đã ở đây cả đêm và đang cố tìm cách thoát thân. Rồi cửa mở, chính người này đã mở cửa. Tôi chưa kịp bảo vệ ông ấy thì cái gã thô lỗ đội mũ chởm. Ừ, cậu nhớ chứ? Gerard nhớ ra. Ờ, hắn đánh vào anh ta, rồi anh ta ngã tại nơi cậu phát hiện đấy. Những người khác đã đường ai nấy đi rồi. Còn tôi đang đi tìm kiếm sự trợ giúp thì gặp mọi người. Đến đây, Jimmy khóc ré lên, còn mặt Kathleen thì xanh lại. Sao thế anh bạn nhỏ? Tên xấu xí khả kính kia ân cần hỏi. Jimmy đang khóc, bỗng thét lên. Thôi đây, cầm lấy chiếc nhẫn đi. Gerard nói thầm, nhưng giọng nghe giận dữ rồi lòng ngay chiếc nhẫn vào ngón tay nóng, ướt nước mắt, như đang cưỡng lại không muốn đeo của Jimmy. Cậu ta đang thét bỗng im bặt, còn Seran nhanh chóng cảm nhận được nỗi sợ mà Mapel đã trải qua vào đêm hôm trước. Nhưng giờ là ban ngày, và Seran đâu có phải là tên nhát gan. Chúng ta phải tìm những người kia, cậu ta nói. Tôi tưởng họ đi tắm chứ, Lão xấu xí nói, quần áo của họ ở trong rừng ấy. Ông ta đưa bàn tay cứng đờ để chỉ về phía đó. Hai em đi xem sao. Gerard nói anh sẽ tiếp tục lao máu cho chú ấy. Trong rừng, Jimmy giờ đây đã can đảm như sư tử, phát hiện ra bốn đống quần áo, nào là cán chổi, gậy đánh gôn và mặt nạ đầy đủ tất cả những gì tạo nên những kẻ xấu xí đêm hôm trước. Trên chiếc ghế đá là hai quý bà xấu xí. Khạc liền rón rén tiến lại. Ai mà chẳng biết ban đêm người ta thường nhát hơn ban ngày chứ. Khi hai anh em tiến gần đến chiếc ghế, thì chúng nhìn thấy những quý bà xấu xí đó đơn thuần là những thứ xấu xí mà thôi. Chúng không còn sự sống. Jimmy lắc thật mạnh khiến những thứ đó rơi ra và Kathleen thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy không, phép thuật đã hết tác dụng rồi. Cô nói, và ông lão đó là người thật đấy. Ông ta chỉ tình cờ giống với tên xấu xí mà chúng mình đã tạo ra thôi. Ông ấy có chiếc áo khoác treo ở trong phòng mà, Jimmy nói. Không phải đâu, chỉ là giống nhau thôi. Thôi nào, Bọn mình quay trở lại giúp người lạ mặt bị ngất xỉu đi. Hai anh em quay lại, còn Gerard thì van nài ông lão xấu xí lui vào bụi cây cùng với Jimmy. Vì theo tôi, ông quản gia tội nghiệp này sắp tỉnh lại rồi. Mà nếu ông ấy nhìn thấy người lạ mặt thì ông ấy cảm thấy khó chịu lắm. Jimmy sẽ đi cùng ông. Cậu ta nói, cậu ấy là người tốt nhất trong bọn tôi để đi cùng ông đấy. Cậu ta vội nói thêm Vì Jimmy có chiếc nhẫn Nên điều đó là hoàn toàn đúng Thế là cả hai người biến mất sau bụi đổ quyên Mặt bèo trở lại Mang theo muối Thì cũng vừa lúc ấy viên quản gia mở mắt Đời là thế đấy Biết vậy ta chẳng đi thì hơn Mặt bèo nói Tuy nhiên Cô cũng vẫn quỳ xuống liền và để cái chai ở vị trí dưới mũi người bị nạn cho đến khi ông ta hắt hơi và đẩy tay cô ra một cách yếu ớt, thều thào hỏi Có chuyện gì vậy? Đầu chú bị chấn thương, chú cứ nằm yên ở đó đi, Sera nói Thôi, đừng cho chú ngửi cái chai đó nữa nhé Ông ta nói một cách yếu ớt rồi nằm yên Chẳng mấy chốc Ông ta lại ngồi dậy và nhìn quanh. Không gian im lặng đến sợ. Đây là người đã biết được điều bí mật đêm qua và không đứa trẻ nào biết luật áp dụng cho người đã làm những kẻ xấu xí sống lại, khiến chúng giận dữ, trở thành nguy hiểm, ra đòn hiểm đến vậy. Ông ta sẽ nói gì? Ông ta sẽ làm gì? Ông ta nói, thật kỳ lạ, ta ngất có lâu không? Chú ngất hàng giờ liền. Mặt bèo nghiêm túc trả lời. Không lâu đâu, Kathleen nói. Chúng cháu không biết, chúng cháu chỉ phát hiện thấy chú đang nằm như lúc nãy. Gerard nói tiếp. Giờ thì ta ổn rồi. Viên quản gia nói, hai mắt nhìn vào chiếc khăn tay dính máu. Đầu ta đã bị chấn thương và các cháu đã sơ cứu cho ta. Ta vô cùng cảm ơn các cháu. Nhưng kỳ lạ thật đấy. Sao lại kỳ lạ ạ? À? Chính sự lịch thiệp đã khiến Gerard đưa ra câu hỏi đó. Thôi, cứ cho đó thật sự không phải là điều kỳ lạ đi. Ta cho rằng ta đã thấy các cháu trước khi bị ngất đấy, hay đại loại như thế. Nhưng ta đã có một giấc mơ kỳ lạ nhất trong lúc ta đang bất tỉnh và các cháu cũng ở đó. Chỉ có mỗi chúng cháu thôi à? Mặt bèo nín thở hỏi. Ồ, nhiều thứ lắm chứ. Những thứ không có thật, nhưng các cháu lại là thật. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thật là một sự thoát hiểm may mắn như chúng đồng tình vậy sao? Thế chú chắc là mình đã ổn rồi chứ? Bọn trẻ hỏi khi thấy ông ta đứng dậy. Rất ổn, xin cảm ơn các cháu. Ông ta vừa liếc nhìn phía sau bức tượng thần Flora vừa nói. Các cháu biết không, trong mơ ta thấy ở đó có cái cửa, nhưng dĩ nhiên là không có. Ta không biết phải cảm ơn các cháu như thế nào nữa. Ông ta vừa nói, vừa nhìn bọn trẻ bằng đôi mắt mà các cô gái cho là đẹp và hiền từ. Thật may cho ta là các cháu đã đến, các cháu muốn đến đây lúc nào tùy thích. Các cháu được tự do ra vào nơi này. Chú là quản gia mới, phải không ạ? À? Mặt bèo hỏi. Đúng vậy, sao cho biết? Ông ta hỏi nhanh, nhưng bọn trẻ không nói cho ông ta biết làm thế nào mà bọn chúng biết được. Thay vào đó, bọn chúng dò xét xem ông ta đi đường nào, và sau những cái bắt tay nồng nhiệt cùng hy vọng hai bên sẽ sớm gặp lại, bọn chúng đi đường khác hỏi thật nhé. Chera nói khi bọn chúng nhìn bóng người cao to của viên quản gia mỗi lúc một nhỏ dần qua triền đồi cỏ xanh rờn. Mọi người đã nghĩ ra trò gì để làm hồi hôm nay chưa? Tớ đã nghĩ ra rồi đấy. Những người kia vẫn chưa nghĩ ra. Chúng mình sẽ khử tên xấu xí đó. À, mà chúng mình phải tìm ra cách gì đó thật hay vào rồi khi hoàn thành xong công việc là chúng ta có thể đi thẳng về nhà và để chiếc nhẫn vào trong một cái bọc, rồi nó sẽ chẳng thể gây ra những chuyện không lường trước được cho chúng ta nữa. Sau đó, chúng mình sẽ trốn khỏi nhà qua mái và có một ngày bình yên cùng với sách vở và táo. Tớ thấy chán những cuộc phiêu lưu lắm rồi, thật đấy. Những người kia cũng có ý kiến tương tự. Thôi nào, Hãy suy nghĩ đi, cậu ta nói. Hãy suy nghĩ như chưa bao giờ được nghĩ ấy. Khử tên xấu xí đó thế nào nhỉ? Tất cả đều ngồi suy nghĩ, nhưng đầu óc của chúng đã mỏi mệt vì lo lắng bồn chồn và tuyệt vọng nên những gì chúng nghĩ ra, theo như bà Bèo nói thì chẳng đáng nghĩ huống hồ là nói ra. Theo em, anh Jimmy sẽ ổn thôi. Kathleen nói đầy lo lắng. Ừ, nó sẽ ổn thôi, nó có chiếc nhẫn mà. Gerard nói, mong sao cậu ta đừng có ước điều gì tồi tệ cả. Mặt bèo trả lời, nhưng Gerard lại yêu cầu cô không được nói tiếp và để cho cậu ta suy nghĩ. Theo tớ, tốt nhất là cứ ngồi xuống đã. Nói xong, cậu ta ngồi xuống. Và khi nào nghĩ ra cách hay nhất thì hãy nói to lên. Ông xấu xí đó là người thật. Điều đó đã rành rành rồi, và ông ta trở thành người thật trong lối đi đó. Nếu chúng ta dụ ông ta về lại chỗ đó thì chắc ông ta sẽ bị biến lại và chúng ta có thể lấy lại áo và đồ đạc thôi. Thế không còn cách nào khác ư? Khắc Linh hỏi, còn Mắc Beo thật thà nói thẳng. Tớ sẽ không đi vào lối nó nữa đâu, thật đấy. Sợ rồi à, ba ngày bắn mặt thế này cơ mà. Seran chăm chọc. Trong đó đâu có sáng như ban ngày đâu. Mặt bèo nói, còn Kathleen thì rung bắn lên. Nếu như chúng ta lại gần ông ta, rồi bất ngờ giật cái áo khoác ra. Cô ta nói, thì ông ta chỉ là những cái áo khoác mà thôi, không còn sự sống nữa. Có thật là sẽ thế không? Cậu còn chưa biết ông ta như thế nào với lớp áo đó mà. Gerard nói. Kathleen lại rùng mình. Trong quãng thời gian đó, mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ về những bức tượng trắng cùng những cây xanh vòi phun nước, sân hiên nhìn thật lãng mạn, chẳng khác gì cảnh trong kịch. Dẫu sao thì chúng mình sẽ cố dụ ông ta quay lại đó rồi đóng cửa. Gerard nói, đó là điều chúng ta hy vọng nhất đấy. Rồi chúng ta có thể ăn táo và đọc truyện à, Robinson Crusoe hay lớn lên trên đảo vắng hoặc bất cứ cuốn sách nào tùy thích mà trong đó không có phép thuật nào cả. Nào, chúng ta phải thực hiện việc đó thôi. Và lúc này, ông ta đâu đáng sợ đâu. Thật đấy. Mọi người thấy đấy, ông ấy là người thật mà. Theo tớ, điều đó lại khác đấy mặt Bèo nói và cố tỏ ra là như thế. Và giữa ba ngày băng mặt như thế này, cứ nhìn mặt trời đi. Gerard khăng khăng. Đi nào. Cậu ta nắm lấy tay hai người kia, rồi bọn chúng đi vẽ quyết đoán về phía bụi cây đổ quyên, nơi Gerard bảo Jimmy và tên xấu xí đợi. Gerard nói khi bọn chúng đang đi. Ông ta là người thật đấy, mặt trời đang chiếu sáng, việc này sẽ kết thúc ngay thôi. Cậu ta cứ nói đi nói lại câu đó, vì thế chẳng lẫn chúng với ai được cả. Khi bọn chúng đi gần đến bụi cây, những chiếc lá lấp lánh rì rào rung rinh rẽ ra. Các cô bé chưa kịp lùi lại thì Jimmy đã xuất hiện trong ánh nắng lấp lánh. Cành cây khép lại phía sau cậu ta và chúng không chuyển động hay xào xạc do sự xuất hiện của ai khác cả. Jimmy chỉ có một mình Ông ta đâu rồi? Các cô gái hỏi. Đi lên rồi đi xuống trên con đường có hàng cây thông. Jimmy nói. Làm các con tính trong cuốn sách. Ông ấy nói ông ấy là người vô cùng giàu có và ông ấy phải lên thành phố để đến thị trường chứng khoán hay đại loại như thế. Nơi người ta đổi được tiền giấy thành vàng nếu đủ khôn khéo. Em cũng muốn đến thị trường chứng khoán lắm. Mọi người có thích không? Anh chẳng quan tâm nhiều gì đến chứng khoán cả, anh cũng có đủ tiền rồi. Chỉ cho bọn anh biết ông ta đang ở đâu đi, chúng ta phải khử ông ấy thôi. Ông ấy có một cái xe ô tô. Jimmy vừa nói vừa rẽ đám lá đổ quyên lấp lánh còn ấm ra. Một khu vườn có sân quần vợt, một cái hồ, một chiếc xe sông mã. Và thi thoảng ông ta có đi Athens vào kỳ nghỉ cũng giống như những người khác đi nghỉ ở Margaret vậy. Chú thích Athens là thủ đô Hy Lạp. Margaret là khu nghỉ mát nổi tiếng của nước Anh. Tốt nhất nên bảo ông ta đường ngắn nhất là qua khách sạn mà ông ta cho rằng mình đã tìm thấy vào đêm hôm qua. Seran vừa nói vừa đi qua bụi cây. Rồi sau đó chúng ta sẽ dẫn ông ta tới lối đi đó, đẩy ông ta vào, còn chúng ta thì nhanh chóng chạy ra và đóng cửa lại. Nếu ông ấy là người thật, thì ông ấy sẽ chết mất. Kathleen nói, anh nghĩ là sẽ chẳng lâu đến thế đâu. Phép thuật của chiếc nhẫn không... Anh chỉ có thể nghĩ ra cách đó thôi. Ông ta giàu có dễ sợ, Jimmy nói tiếp không quan tâm đến tiếng bụi cây lào xào. Ông ta sẽ cho xây một thư viện dành cho những người ở nơi ông ta sống và cho người vẽ chân dung mình để treo lên đó. Ông ta nghĩ rằng mọi người sẽ thích bức chân dung đó. Bọn trẻ đi qua những bụi cây đổ quyên và đến một lối đi đầy cỏ mượt, bao quanh là những cây thông và cây linh sam trông đến lạ. Ông ta chỉ ở góc kia thôi, Jimmy nói, ông ấy nhiều tiền vô kể và chẳng biết tiêu thế nào nữa. Ông ấy sẽ cho xây dựng một cái máng và một vòi phun nước có tượng bán thân của mình trên đó. Sao ông ta không xây một bể bơi ngay cạnh giường để mỗi buổi sáng khi ông ta dậy chỉ cần lăn xuống là xong nhỉ? Em ước gì mình cũng giàu có như thế. Em sẽ sớm chỉ cho ông ấy. Đó là điều ước hay đấy, Gerard nói, anh tự hỏi sao chúng ta không làm thế cơ chứ? Ôi trời! Cậu ta thốt lên do biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì giữa bóng của những cây thông xanh, trong sự im lặng ở rừng bị phá vỡ bởi tiếng lá xào xạc và tiếng thở đau khổ của ba đứa trẻ. Điều ước của Jimmy đã trở thành hiện thực. Rồi bọn chúng được chứng kiến cảnh Jimmy trở nên giàu có chỉ trong vài giây thôi. Điều khủng khiếp là ở chỗ bọn trẻ có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra nhưng không hiểu được điều gì đang xảy ra mà cho dù có biết thì cũng chẳng thể dừng được. Tất cả những gì bọn chúng nhìn thấy là Jimmy, Jimmy của chúng, người chúng chơi cùng, cãi nhau và làm lành từ thuở nào giờ đã không ngừng lớn lên và già đi một cách đáng sợ. Toàn bộ quá trình đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây. Nhưng trong vài giây đó, bọn chúng đã thấy cậu bé trở thành một chàng thanh niên, rồi một người đàn ông trung niên. Rồi chúng bị sốc phát rung và không thốt lên lời khi cậu ta trở thành một ông già đẹp lão, nhưng ăn mặc khá tền toàn. Nhìn chúng qua cặp kính, và hỏi chúng đường gần nhất tới nhà ga xe lửa. Nếu chúng không chứng kiến sự thay đổi diễn ra có đầy đủ các chi tiết khủng khiếp đó, thì chắc chắn bao giờ chúng đoán được rằng người đàn ông to béo, giàu có đội mũ chõm cao, mặc áo khoác và một con hải cẩu đỏ to treo lủng lẳng ở chỗ chiếc áo ghi lê to bự lại chính là Jimmy của bọn chúng. Nhưng do đã được chứng kiến, nên chúng mới biết được sự thật khủng khiếp đó. Ôi Jimmy, không! Mặt bèo kêu lên tuyệt vọng. Thật đáng sợ! Gerard nói, còn Kathleen thì òa khóc. Đừng có khóc, cô bé! Người từng là Jimmy đó nói. Và cả cậu nữa. Thế cậu không thể đưa ra câu trả lời lịch sự cho một câu hỏi lịch sự được sao? Anh ấy không biết bọn mình là ai rồi. Kathleen than khóc. Ai không biết các người hả? Người đó hỏi một cách khó chịu. Anh, à, anh không biết. Kathleen khóc nức nở. Rõ ràng là thế rồi Người đó đáp lại Nhưng chắc điều đó không làm cho các người tuyệt vọng đến thế chứ Ôi ôi, anh Jimmy, anh Jimmy, anh Jimmy Kathleen khóc càng to hơn Nó không nhận ra chúng mình thật rồi Gerard thú nhận Hay là này, Jimmy, em không đùa đấy chứ. Nếu em đùa thật thì thật lãng phí thời gian đấy. Tên ta là... Người từng là Jimmy đó nói và đã nói đúng tên mình. Tiện đây, có lẽ nên gọi người có tuổi to béo là Jimmy khi giàu có bằng một cái tên ngắn gọn hơn cái tên tôi vừa dùng. Thôi thì chúng ta cứ gọi là người đó vậy cách gọi ngắn gọn thay cho cái tên người từng là Jimmy. Thế chúng mình sẽ làm gì đây? Bạc bèo thì thầm vẻ khiếp sợ, rồi cô lại nói thật to. Ôi, ông James gì đó ơi, xin ông cho tôi lại chiếc nhẫn. Vì trên ngón tay của người đó vẫn còn đeo chiếc nhẫn. Dứt khoát không? Người đó nói một cách cương quyết Trông cô giống đứa trẻ tham lam lắm Nhưng ông định làm gì? Gerard hỏi giọng buồn buồn vì hoàn toàn thất vọng Sự quan tâm của cậu nghe mới hay làm sao Người đó nói Mọi người có thể chỉ cho tôi đường đến nhà ga xe lửa gần nhất được không? Không, chúng tôi không chỉ đâu Gerard nói Vậy mọi người chỉ cho tôi đường đến nhà thương điên gần nhất được không? Người đó nói vẫn tỏ ra lịch sự, mặc dù rõ ràng là đang nổi giận. Ôi, không, không đâu, Kathleen kêu lên. Ông có điên đâu chứ? Có thể là không, nhưng các người thì có đấy. Người đó đáp lại, nếu các người không điên thì cũng là những tên ngốc mà thôi, ta đã nhìn thấy một người đàn ông khỏe ở phía trước, có lẽ người đó sẽ sáng suốt hơn. Thật tình, hình như ta có biết ông ấy. Đúng là một người đàn ông đang đi đến, đó chính là lão xấu xí. Ôi, thế anh không nhớ anh Jerry ư? Kathleen kêu lên. Cả em Cathy đây, em Cathy mèo con của anh đây. Ôi anh Jimmy yêu quý của em Anh đừng có ngớ ngẩn thế Cô bé kia Người đó nói Nhìn thẳng qua cặp kính Ta thật tiếc là cô đã không được nuôi nấng dạy dỗ tử tế Nói xong Ông ta đi thẳng đến lão xấu xí Hai người ngã mũ chào nhau Trao đổi mấy câu Rồi hai người lớn tuổi sánh vai nhau Đi trên con đường rợp bóng thông theo sau là ba đứa trẻ đáng thương, vừa sợ hãi, vừa hoang mang, vừa lo sợ. Và đây là điều tồi tệ nhất mà chúng gặp phải, hoàn toàn không biết giải quyết thế nào. Nó muốn trở nên giàu có, và dĩ nhiên nó đã giàu rồi. Seran nói, nó sẽ có tiền mua vé và mọi thứ. Rồi khi phép thuật hết tác dụng, mà chắc chắn là sẽ hết tác dụng, có phải không nào? thì nó sẽ thấy mình đến một chỗ thật tuyệt vời. Có lẽ là ở trong một khách sạn sang trọng thật sự, mà chẳng biết mình đã đến đó bằng cách nào. Tớ tự hỏi không biết mấy người xấu xí này còn tồn tại được bao lâu nữa. Mặt bèo nói. Ừ, Gerard trả lời. Nhắc tớ mới nhớ, hai người phải đi lấy áo khoác và đồ đạc rồi giấu chúng vào đâu cũng được, rồi mai chúng ta sẽ mang về nếu như có ngày mai. Cậu ta nói thêm nghe thật bi quan. Ôi, đừng anh! Kathleen vừa nói vừa thở não nề, suýt nửa bật khóc. Anh đừng có nghĩ bi quan như thế khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ như thế này chứ. Thôi nào, dĩ nhiên anh phải theo sát Jimmy rồi. Sẽ nói, thôi, hai người phải đi về gặp cô giáo đi và nói với cô ấy rằng Jimmy và anh đã đi tàu cùng với một người đàn ông rồi. Hãy nói là trong ông ta giống một người bác nhé. Mà ông ấy cũng giống một ông bác đấy chứ. Sau đó sẽ là cả đống việc khó khăn, nhưng bắt buộc phải làm. Toàn là nói dối thôi, Kathleen nói. Hình như anh chẳng thật thà gì mấy. Đừng có lo, anh trai của cô nói. Đó không phải là những lời nói dối đâu. Chúng thật như tất cả những phép lạ mà chúng ta bị kéo vào đấy. Giống như là nói dối trong giấc mơ thôi. Em không thể làm thế được sao? Ôi, em chỉ biết là em ước gì việc này dừng lại mà thôi. Lời ước của em sẽ có nhiều tác dụng lắm đấy. Thôi tạm biệt nhé. Gerard nói vẻ khó chịu. Anh phải đi đây, bọn em ở lại nhé. Nếu điều ước đó là sự an ủi với em, thì anh cho rằng điều ước đó chẳng thực tế chút nào, không thực hiện được, quá ngốc nghếch. Hãy nói với cô giáo rằng Jimmy và anh sẽ về kịp bữa trà. Nếu bọn anh không về kịp thì anh cũng chịu. Có lẽ anh chỉ giúp được mỗi Jimmy mà thôi. Nói xong, cậu ta chạy đi. Các cô gái đứng đó, còn lão xấu xí và người đó, tức là Jimmy về già đang nhanh chân rảo bước. Các cô gái đứng nhìn theo họ. Chúng ta phải đi lấy những bộ quần áo đó thôi. Mặt bèo nói, tớ đã từng muốn làm nữ anh hùng, nhưng khi thành sự thật thì lại khác, đúng không? Đúng thế. Khắc Linh nói, thế chúng ta giấu quần áo ở đâu sau khi lấy? Không phải là cái lối đi đó chứ. Không bao giờ, Bạc beo cương quyết nói, chúng ta sẽ giấu chúng bên trong con khủng long đá khổng lồ kia. Bên trong nó rỗng mà. Nó sống lại đấy, trong lúc đá ấy. Kathleen nói, nhưng dưới ánh mặt trời và không có chiếc nhẫn thì nó sẽ chẳng thể nào sống lại được đâu. Bạc bèo nói một cách chắc chắn. Hôm nay sẽ không có táo và sách đâu. Kathleen nói, Ừ, nhưng trên đường về nhà bọn mình có thể chơi trò con nít nhất cũng được. Chúng mình sẽ chơi trò tiệc trà búp bê. Chơi trò đó sẽ giúp chúng ta thật sự cảm thấy như chưa hề có sự tồn tại của phép thuật. Thế thì buổi tiệc đó chắc chắn phải lớn lắm. Kathleen nói một cách nghi ngại. Bây giờ chúng ta chuyển sang Seran, người có vóc dáng nhỏ bé nhưng cương quyết đang đi trên con đường ngập nắng bụi trắng xóa, theo sau hai người đàn ông nọ. Cậu ta đút tay vào túi quần, ấn sâu bàn tay vào những đồng xu nặng chình chịch mà cậu ta kiếm được khi làm áo thuật ở ngoài chợ phiên. Cậu ta đi đến nhà ga bằng đôi giày quần vợt không tiếng động mà không bị phát hiện. Cậu ta lắng nghe ở quầy bán vé có tiếng nói của người từng là simi Lần đầu tiên đi London đấy, người đó nói. Sẽ ra đời cho đến khi người đó và lão xấu xí vừa ra sân ga, vừa lịch sự nói chuyện với nhau về chính trị và về thị trường cà phê, thì cậu ta mới mua tấm vé khứ hồi thứ ba đi London. Đoàn tàu vào ga, phanh ken két và phụt ra những luồng khói ở ống. Những kẻ bị theo dõi ngồi ở toa có đường kẻ xanh, người theo dõi thì ngồi ở toa gỗ màu vàng. Có tiếng còi rồi cờ phất lên Đoàn tàu từ từ chuyển bánh, kéo theo các toa. Không hiểu làm thế nào tàu hỏa và phép lạ có thể song hành được với nhau nhỉ? Gerard tự nói với mình trong toa hàng ba. Ấy vậy mà lại như thế đấy. Macbeth và Kalin lo lắng ngó qua bùi đổ quyên, những cây dương sĩ và các cây linh sam, thì thấy có đến sáu đống quần áo riêng biệt gồm áo, mũ, váy, găng tay, gậy đánh gôn, gậy khúc côn cầu, cán chổi. Chúng mang đống đồ đó lên ngọn đồi có tượng con khủng long khổng lồ trong khu rừng thông rụng lá. Chúng thở hổn hển và người nhễ nhại mồ hôi vì cái nắng gay gắt vào buổi trưa. Bụng con khủng long có một cái lỗ. Kathleen chỉ cho Mabel cách đỡ nhau lên con vật và trèo vào bên trong cái bụng bằng đá lạnh toát của nó. Mặt bèo chuyển quần áo và gậy lên. Rộng lắm. Kathleen nói, đuôi của nó dài chấm đất đấy. Chẳng khác gì một lối đi bí mật đâu. Nhỡ có cái gì từ chỗ đó nhảy vào người cậu thì sao? Mặt bèo nói, còn Kathleen thì vội vã tụt xuống. Chắc chắn là việc phân trần cho cô giáo rất khó, nhưng như Kathleen nói về sau, bất cứ điều nhỏ nhặt nào cũng đủ để làm cho người lớn phân tán sự chú ý. Một bóng người đi qua cửa sổ đúng lúc bọn chúng đang phân trần, trông thật giống với người bác mà hai người kia cùng đi đến London. Ai thế? Cô giáo đột nhiên vừa nói vừa chỉ, không giống bình thường chút nào. Đó chính là viên quản gia từ phòng khám trở về với một miếng băng sắt trùng trên chỗ vết cắt đáng sợ mà buổi sáng bọn chúng phải mất một lúc lâu mới lau sạch. Hai cô bé nói đó là viên quản gia Tháp Gia Đinh và cô giáo thốt lên. Ôi trời ơi! Trời không hỏi gì về bọn con trai cả. Bữa trưa hôm đó rất muộn, còn mọi người ngồi im lặng ăn. Sau đó cô giáo đi ra ngoài, đầu đội mũ có đính nhiều bông hồng, tay cầm cái ô có viền hoa hồng. Các cô bé im lặng tổ chức bữa tiệc trà cho búp bê bằng trà thật. Uống đến cốc thứ hai thì Kathleen òa khóc, Mạc Bèo cũng khóc theo và ôm lấy Kathleen. Ước gì mình biết được các anh ấy đang ở đâu nhỉ? Nếu biết được họ đang ở đâu thì tốt quá. Kathleen méo máu nói. Gerard biết các anh ấy đang ở đâu và điều đó chẳng có gì là hay ho với cậu ta cả Nếu bạn nghĩ về điều đó thì mới thấy cậu ta là người duy nhất biết được họ đang ở đâu Bởi vì Jimmy không hay biết rằng mình là một cậu bé Và sự thật là lúc này cậu ta có phải là một cậu bé đâu Còn lão xấu xí thì chắc cũng chẳng biết gì cả Chẳng hạn như anh em Seran đang ở đâu khi chén trà thứ hai trong buổi tiệc trà búp bê rất đặc nhưng cũng không đủ để quên đi mối ưu tư. Đang được bàn tay trung trung của Kathleen rót ra, thì Seran lại đang nức. Thật ra cũng chẳng còn từ nào để mô tả được hành động đó. Trên bậc thang của tòa nhà Aldermanbury, trên phố Oldborough, tầng dưới chỗ cậu ta nấp là cánh cửa có chữ ông U.W. Oakley, nhà môi giới chứng khoán. Còn tầng trên là một cánh cửa khác có tên người em trai của Seran. Lúc này đã trở thành giàu có một cách vô cùng kỳ diệu và cũng thật đúng là một bi kịch. Không có lời giải thích phía dưới tên Jimmy. Seran không sao đoán biết được người đó đã giàu có vào thời điểm nào trong cuộc sống. Khi cửa mở để em cậu ta vào thì cậu mới thấy nhiều nhân viên và bàn ghế gỗ gụ Rõ ràng, người đó có một công ty lớn. Seran sẽ làm gì đây? Cậu ta có thể làm được gì? Đối với một người quá nhỏ tuổi, đặc biệt là những người tầm tuổi Seran, thì việc đi vào một văn phòng lớn ở London và giải thích rằng ông sếp của họ thật ra không phải như thế là một việc bất khả thi. Nhưng đó thật sự là em trai của Seran Người bỗng nhiên bị chiếc nhận ước biến ra tuổi này và được giàu có. Nếu bạn nghĩ điều đó có thể thực hiện được, thì cứ thử xem, vậy thôi. Mà cậu ta không thể gõ cửa văn phòng của cái ông diêu đất Oakley, nhà môi giới chứng khoán, và thông báo cho nhân viên của ông ta biết ông chủ của họ thật sự chỉ là quần áo ngẫu nhiên có sự sống nhờ phép thuật. Điều mà ông ta không giải thích được và trở thành người thật sau một đêm ở một khách sạn tốt, một nơi không có thật. Như các bạn thấy đấy, tình hình trở nên đầy rẫy khó khăn. Bữa ăn tối của Seran đã qua từ lâu, nên cậu ta thấy càng lúc càng đói, và đó là khó khăn lớn nhất của cậu ta. Nếu người bị theo dõi ở lì trong văn phòng, thì dễ có khả năng cậu ta chết đói trên cầu thang của một tòa nhà ở London lắm. Sự thật này làm cho Seran càng lúc càng đau khổ hơn. Một cậu bé đầu tóc như thảm chùi chân mới mua, vừa hít sáo vừa đi lên cầu thang. Tay cậu ta cầm một chiếc túi màu xanh thẳm. Cậu mà mua 6 xu tiền bánh thì tớ sẽ cho cậu đúng 6 xu. Seran đưa ra quyết định nhanh chóng, giống như những nhà chỉ huy vĩ đại. Thế cho tớ xem những đồng 6 xu đi, Cậu bé cũng nói nhanh không kém. Gerard đưa cho cậu ta xem những đồng sáu xu. Được rồi, đây. Tiền trao cháo múc. Gerard nói, dùng từ ngữ của những người bán vải mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng cả. Cậu bé cười nhăn nhở, tỏ ra thán phục. Cậu khó lừa thật. Cậu bé nói, không dễ lắm. Gerard thừa nhận, tỏ ra khá khoe mẽ. Nhanh chân lên, anh bạn ngoan ngoãn kia. tớ đợi cậu ở đây nhé. Nếu cậu thích thì để tớ trong cái túi cho. Tớ cũng không dễ bị lừa đâu. Cậu bé vừa nói vừa quàng cái túi qua vai. Tớ đã bị bợm để lấy tiền của người khác bao năm nay rồi, từ khi bằng tuổi cậu đấy. Sau khi tạm biệt, cậu ta chạy như bay rồi trở về với chiếc túi đầy bánh. Gerard trả tiền và lấy bánh một phút sau, cậu bé xuất hiện ở cửa phòng ông Oakley, nhà môi giới chứng khoán. Gerard cản cậu ta lại. Người đó là thế nào? Cậu ta vừa hỏi vừa lấy ngón tay cái chỉ. Làm to lắm đấy. Cậu bé nói, bận tối mắt tối mũi, có ô tô và đủ mọi thứ. Cậu có biết gì về người ở bên cạnh không? Người đó còn làm to hơn người này cơ Một hãng có từ lâu rồi Có cả một tầng hầm đặc biệt trong ngân hàng Anh để giữ tiền Tiền được để trong những cái bao dựa vào tường Giống như ở cửa hàng bán ngũ cốc ấy Ôi trời, giá như tớ vào được đó khoảng nửa tiếng thôi Cánh cửa mở toan, cảnh sát thì đi liên hoan Tớ không khoắn nhiều đâu Này, cậu sẽ vỡ bụng nếu ăn tất cả chỗ bánh đó đấy Ăn một cái nhé Seran đáp lại và giơ cái túi đựng bánh ra Người ta nói rằng ở đây hai người này đều nhăm nhăm cắt cỏ nhau Ồ, vì cạnh tranh nhau mà Đã nhiều năm rồi đấy Cậu bé đưa ra thông tin chưa được hỏi vì chiếc bánh mà Seran mời Seran rối trí tự hỏi phép lạ nào và bao nhiêu thời gian đã trôi qua để tạo ra một quá khứ cho hai người mới ngày hôm qua là lão xấu xí và Jimmy. Nếu cậu ta làm họ biến mất, thì liệu những ký ức về họ có mất đi không? Chẳng hạn như trong suy nghĩ của cậu bé này và trong suy nghĩ của những người làm việc cùng họ trong thành phố. Liệu văn phòng bàn ghế gỗ gụ và những nhân viên kia có biến mất không? Những nhân viên đó có phải người thật không? Đồ đạc có phải đồ thật không? Cậu ta có phải là người thật không? Cậu bé kia có phải là người thật không? Cậu có thể giữ kín chuyện này được không? Gerard hỏi cậu bé Cậu có giữ kín được không đấy? Tớ phải trở về văn phòng Cậu bé nói Thế thì đi đi Gerard trả lời Cậu không nổi cáo đấy chứ Tớ chỉ định nói là điều đó chẳng quan trọng gì mấy thôi Tớ biết cách làm mũi mình chảy máu trong trường hợp đi muộn. Chiran khen ngợi cậu ta về tài vật này, nó rất hữu ích và thật lịch sự, rồi nói tiếp. Này cậu, tớ sẽ cho cậu 5 xi linh nhé, thật đấy. Vì điều gì? Cậu bé tự nhiên hỏi. Nếu cậu giúp tớ, nói ngay đi. Tớ là tháp tử tư. Gerard nói. Thám tử ư? Trông cậu không giống thế. Nếu mà trông giống thế thì còn làm ăn gì được nữa. Gerard sốt ruột, lại ăn một cái bánh khác. Cái ông ở tầng trên ấy, ông ta đang bị truy tìm đấy. Cảnh sát truy tìm ư? Cậu bé tỉnh bơ hỏi. Không phải, mà là những người bà con đang đau khổ tìm. Có phải Hãy trở về và sẽ được tha thứ tất cả. Cậu bé nói, tớ hiểu rồi. Có thể tớ phải đưa ông ta về cho họ. Giờ cậu hãy vào trong đó và đưa cho ông ta bức thư của một người có việc muốn gặp ông ta nhé. Cứ từ từ, cậu bé nói. Tớ biết trò hay hơn gấp đôi đấy. Cậu nên gặp ông Oakley đi. Ông ta sẽ lắng nghe cách làm thế nào để tống khứ được ông bạn già trong vòng một hay hai ngày đấy. Lúc sáng tớ có nghe nói thế mà. Để tớ nghĩ cái đã. Seran nói đặt cái bánh cuối cùng xuống đầu gối để lấy hai tay ôm đầu. Đừng có quên năm siêu linh của tớ đấy nhé. Cậu bé nói, rồi sau đó cầu thang trở nên yên ắng. Chỉ có tiếng ho của một nhân viên trong văn phòng của người đó và tiếng lạch cạch của máy đánh chữ trong văn phòng của ông Oakley. Gerard đứng dậy và ăn cho xong cái bánh. Cậu nói đúng. Cậu ta nói, tớ sẽ đánh liều vậy. Đây, 5 shilling đây. Cậu bé phủi vụn bánh trước người mình. Hắn giọng và gõ cửa phòng ông Oakley. Cửa mở và cậu ta bước vào. Cậu bé đầu tóc như thảm chùi chân đứng lại đó một lúc Lấy hết sức để trình bày sự vắng mặt lâu của mình Bằng cái mũi được tập luyện kỹ Và cuối cùng cũng có kết quả Cậu ta đi xuống thêm vài bậc nữa Qua chỗ rẽ ở cầu thang Và nghe thấy tiếng của ông Oakley Tiếng nói và những người lên xuống cầu thang đó đã quen Nghe cẩn trọng nhưng êm ái Vậy thì tôi sẽ bảo ông ta cho tôi xem chiếc nhẫn Và tôi sẽ đánh rơi Cậu sẽ nhặt lên Nhưng nhớ rằng đó đơn thuần Chỉ là một sự tình cờ thôi nhé Còn cậu với tôi không quen biết gì cả Tôi không thể để tên tuổi dính líu tới những sự việc như thế Cậu có chắc là ông ta bị điên không? Hoàn toàn chắc chắn Gerard nói Ông ta hoàn toàn điên vì chiếc nhẫn đó Ông ta lúc nào cũng giữ chiếc nhẫn bên mình Tôi biết ông ta sẽ làm thế Và mong ông nghĩ đến những người thân đáng thương của ông ta Được, tôi sẽ làm thế Lão xấu xí ân cần nói Đó là những gì tôi nghĩ đấy Ông ta đi lên tầng trên đến văn phòng kia và Seran nghe thấy tiếng của người đó đang nói với nhân viên của mình rằng ông ta sẽ ra ngoài ăn trưa. Sau đó, ông xấu xí dễ sợ và Simi bớt sợ hơn trong mắt của Seran. Đi qua cầu thang tối, nơi Seran và cậu bé kia đang làm cho mình càng khó nhận ra càng tốt, và đi ra phố nói chuyện về cổ phiếu, chứng khoán, những kẻ đầu cơ. Hai cậu bé đi theo. Tớ hỏi này, Cậu đang định làm gì thế? Cậu bé đầu tóc như thảm chùi chân thì thầm thán phục. Rồi cậu sẽ thấy. Seran nói không để ý đến câu hỏi của cậu bé kia. Tiếp tục đi. Nói cho tớ biết đi, tớ phải về rồi. Được, tớ sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu sẽ không tin tớ đâu. Quý ông kia thật ra chẳng phải người già đâu. Đó là em trai tớ bị biến thành người mà cậu nhìn thấy đấy Còn người kia thì không phải là người thật đâu Ông ấy chỉ là quần áo cũ Và bên trong không có gì cả Trông ông ấy giống thế lắm Cậu bé công nhận Nhưng cậu vẫn bám theo phải không ừ. Em tớ bị chiếc nhẫn có phép biến thành thế đấy Trên đời này làm gì có phép thuật Tớ đã học điều đó ở trường mà cậu bé nói Thôi nhé, tạm biệt Gerard nói Ừ, đi nhé Nhưng dù sao cậu cũng vẫn phải bám theo đấy Ừ, chiếc nhẫn có phép đó Tớ mà lấy được nó thì tớ sẽ ước cả ba cùng ở chỗ nào đó Cả ba sẽ đến nơi đó Và lúc đó tớ sẽ xử lý cả hai người đó Xử lý ư? Đúng, chiếc nhẫn không tự làm những gì ta ước mất tác dụng Thời gian sẽ làm cho điều ước mất tác dụng Giống như chiếc lọ xo duỗi ra ấy Nhưng nó sẽ cho ta một điều ước mới Tớ rất tin điều đó Tuy nhiên tớ phải liều thôi Cậu chỉ là một người bình thường thôi phải không? Cậu bé nói một cách lịch sự Cứ đợi rồi thể thấy Seran nhắc lại Ý tớ là không phải cậu đang định vào nơi sang trọng đó chứ Cậu không thể vào đó được đâu Cậu bé ngừng lời choáng ngợp trước vẻ hoành tráng của nhà hàng phim Không, tớ sẽ vào Họ không thể tống khứ chúng ta ra khỏi đó khi chúng ta cư xử phải phép Cậu cùng đi đi, tớ sẽ khao bữa trưa Tôi không hiểu sao Seran lại thân mật với cậu bé đó đến thế Cậu ta đâu tử tế gì cho Cam có thể do cậu ta là người duy nhất Seran quen biết ở London để trò chuyện, trừ người từng là Jimmy và lão xấu xí. Nhưng cậu ta không muốn nói chuyện với cả hai. Nhưng Seran nói về sau, điều xảy ra tiếp theo diễn ra thật chóng vánh đến nỗi cứ như là có phép lạ ấy. Nhà hàng đông nghịch người, những người khách bận rộn ăn vội vã thức ăn mà các cô phục vụ mang đến cũng vội vã chẳng kém. Tiếng dĩa và thìa kêu len keng, tiếng bia chảy òng ọc từ chai và mùi của những đồ ăn ngon tuyệt vời bốc lên. Cho hai miếng sườn. Gerard vừa gọi, tay vừa lấy ra một nắm tiền ra vẻ là khách sợp để không bị nghi ngờ là đến đây với ý định không tốt. Lúc đó ở bàn bên cạnh, cậu ta nghe thấy tiếng người nói. Đúng thế đấy, đó là vật già bảo đấy, rồi người đó tháo chiếc nhẫn ra, còn lão xấu xí thì thầm cái gì đó về vật hiếm có độc đáo và đưa bàn tay ra để lấy chiếc nhẫn. Cậu bé đầu tóc như thảm chùi chân nín thở theo dõi. Đúng là chiếc nhẫn đó rồi. Jimmy nhận ra. Khi chiếc nhẫn tuột khỏi bàn tay của lão xấu xí và lăn trên sàn, Gerard nhảy tới, vồ lấy, trông cứ như chó săn vồ thỏ vậy. Cậu ta nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay và hô thật lớn giữa đám đông. Tôi ước simi và tôi đều ở phía bên kia cánh cửa sau tượng thần Flora. Cậu ta nghĩ chỉ có chỗ ấy là an toàn nhất. Ánh sáng và âm thanh cùng mùi vị của cửa hàng ăn biến mất, chẳng khác gì sáp tan thành giọt trong lửa hay một giọt mưa rơi vào nước. Tôi không biết và Seran cũng chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra trong nhà hàng đó. Không thấy đăng trên báo, dù Seran có mỏi mắt tìm một sự mất tích kỳ lạ của người thành phố nổi tiếng đi nữa. Tôi cũng không biết cậu bé đầu tóc như thảm chùi chân kia nói hay nghĩ gì, mà Seran cũng chẳng biết nữa. Nhưng cậu ta muốn biết, trong khi đó tôi lại chẳng thèm để ý đến chuyện nhỏ đó. Dẫu sao, trái đất vẫn tiếp tục quay dù cậu ta có nghĩ hay làm gì đi chăng nữa. Ánh sáng, âm thanh và mùi vị thức ăn ở nhà hàng phim đã mất hẳn. Thay vào ánh sáng là bóng tối, thay vào âm thanh là sự im lặng, thay vào mùi thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, cá, thịt bê, bắp cải, hành, cà rốt, bia và thuốc lá là mùi đất mốc meo của nơi đã bị đóng lại từ lâu. Gerard cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, và trong tiềm thức, cậu ta biết là cậu ta sẽ cảm thấy buồn nôn và chóng mặt hơn khi nhớ lại sự việc đó diễn ra như thế nào. Trong lúc đó, cũng cần phải nghĩ ra những lời thích hợp để dỗ dành người thành phố từng là Jimmy, để ông ta im lặng cho đến lúc phép màu hết tác dụng. Giống như chiếc lò xo thẳng ra và mọi thứ lại trở về trạng thái như lúc đầu. Nhưng cậu ta đã hoài công khi tìm từ vì không cần thiết. Qua bóng tối, một giọng nói cất lên. Đó không phải là giọng của người thành phố từng là Jimmy, mà chính là giọng cậu em Jimmy của Seran. Trước đó, cậu ta đã ước một điều ước thật bất hạnh. Đáp lại lời ước đó là việc cậu ta đang từ một cậu bé thiếu tiền trở thành một ông Jimmy giàu có nhưng có tuổi. Giọng nói đó vang lên anh Cherry, anh Cherry ơi, anh tỉnh chưa? Em vừa có một giấc mơ thật lạ. Rồi sau đó là một khoảnh khắc im lặng, không có động tĩnh hay lời nói nào cả. Gerard sờ soạn trong bóng tối dày đặc và khoảng không lặng như tờ. Mùi đất mốc meo bốc lên, rồi cậu ta tìm được tay của Jimmy. Không sao đâu, anh bạn già Jimmy ạ. À. Cậu ta nói, giờ không còn là giấc mơ nữa, lại là do chiếc nhẫn quái ác đó đấy. Anh đã ước chúng mình có mặt ở đây để đưa em thoát khỏi giấc mơ mà. Anh ước chúng mình ở đâu cơ? Jimmy nắm tay này nỉ theo cách mà giữa thanh thiên bạch nhập thì cậu ta sẽ bị mọi người chọc cho là nũng nịu như trẻ con. Bên trong nói đi, sao tượng thần Flora ấy? Seran gượng nói thêm. Không sao đâu, thật mà. Em dám chắc là không sao. Jimmy nói trong bóng tối, tỏ ra bực bội, nhưng không đủ mạnh mẽ để buông tay khỏi người anh trai mình. Nhưng làm thế nào ra khỏi đây được? Sau đó, Seran biết điều gì sẽ làm cho cậu ta cảm thấy chóng mặt hơn. Chuyến đi trong nháy mắt từ Chipside đến tháp gia đình. Xong, cậu ta nói thật to, cho dù cậu ta có luôn hiểu rằng chiếc nhẫn không thể tự hủy được những lời ước đã thực hiện. Dĩ nhiên, anh ước tất cả chúng ta đều ra khỏi đây rồi. Nhưng chiếc nhẫn đã không thực hiện điều ước đó. Gerard ước rồi cẩn thận đưa chiếc nhẫn cho Jimmy qua bóng tối đen kịch và Jimmy cất lời cầu ước. Nhưng hai anh em vẫn đứng trong lối đi tối ôm phía sau bức tượng thần Flora và đói đi đó dẫn đến một khách sạn tốt, ít ra là trong trường hợp của một tên xấu xí. Song cửa đá đã đóng lại và bọn chúng không biết làm thế nào để mở cánh cửa đó. Ước gì mình có máy quay diêm. Gerard nói, Sao anh không để mặt em ở trong giấc mơ? Jimmy nói gần như thúc thích. Ở đó có ánh sáng, và lúc đó em đã sắp được ăn cá hồi và chư chuột rồi. Lúc đó anh cũng sắp được ăn bít tết và khoai tây chiên rồi. Seran tiếp lời, giọng nghe buồn. Sự im lặng, bóng tối cùng mùi đã ẩm ướt của đất là tất cả những gì hai anh em đang đối mặt. Em luôn tự hỏi cảm giác khi bị chôn sống sẽ như thế nào. Jimmy nói nhỏ, giọng đều đều. Và giờ thì em đã biết. Ôi! Ôi! Giọng cậu ta đột nhiên chuyển thành tiếng thét. Đây không phải là sự thật, phải không anh? Đây chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không anh? Tiếp đến là một khoảng lặng mà bạn có thể đếm được đến 10 đấy. Rồi thì... Đúng thế, Seran dũng cảm nói qua mùi đất bốc meo, bóng tối và sự im lặng. Chỉ là một giấc mơ thôi, anh bạn già Jimmy ạ. À. Chúng ta chỉ cần nắm tay, nói to chỉ là trò đùa thôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Dĩ nhiên rồi, Jimmy nói trong khoảng không im lặng, bóng tối và mùi đất mốc meo. Hết chương 8